Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có hai con lô hai nháy thôi. Lô cặp của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có cặp lô 2442 của chúng ta vẫn về ba nháy anh em nhé. Ngày hôm nay nó rơi lại anh em ạ. Và cặp 78 và 87 này. Ngày hôm nay thì ờ, nhìn sơ qua của chúng ta thì có ba cặp lô 45 và 54 nữa. 24 và 42, 78 và 87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 ngày hôm qua thì mình bắt cho em là cái đầu không và cái ờ, chạm 4 của chúng ta độc thủ đề là con 44 này nhưng ngày hôm nay thì nó ra được con 47 càng 6 này ngày hôm nay thì chúng ta ăn được 3 càng 647 anh em nhé lô thì ngày hôm nay chúng ta gãy lô chúng ta trượt hết ngày hôm qua chúng ta ăn được 3 nhánh lô ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ăn được đề em nhé chúng ta thua lô nhưng mà chúng ta ăn được con đề 47 và chúng ta ăn được càng 6 này luôn quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em nào ở trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được ba càng 647 này thì để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay nhé tiếc gì một like lượt bình luận phải không ạ quá là tuyệt vời quá là vui sướng rồi chúng ta ăn ở cái giải đặc biệt đó thì mình cũng ờ, cảm ơn 44 người đã like video cho mình và 300 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé ngày hôm nay thì ở trên ờ, kênh của chúng ta thì ăn được con đề 47 này thì ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được về phần lô thôi lô ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được con 59 ờ, này ghép xiên với 5914 này ngày hôm nay đề thì chúng ta khá là tiếc dàn đề của chúng ta rất nhiều con đầu 4 mà chúng ta không có con 47 47 của chúng ta thì ngày hôm nay thì nó là con đề khan anh em nhé đó thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được con lô 59 và xiên 25914 thôi thế là quá là tuyệt vời rồi chúng ta không bị gãy phải không ạ hôm qua hai hôm chúng ta đều ăn đề ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con 14 và con 59 ở dãy 5 này và ăn được cả xiên 2 anh em nhé đó chúc mừng anh em trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng và thành công quá là tuyệt vời rồi phải không ạ Nói chung là về phần đề thì ngày hôm qua thì mình nhắc nhở cho anh em thì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 anh em có nhu cầu thiện chí thì chúng ta kết bạn số Zalo trên màn hình đây không thì chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta cũng khá là ok mà phải không ạ đó so, ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề của chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai đường cầu thứ nhất của chúng ta là độc thủ đề của chúng ta này Đọc thủ đề của chúng ta chạy từ ngày thứ tư này. Giải nhì và giải nhất anh em nhé. ba này. 6 này. Càng của chúng ta lấy ở ờ, cái giải 3, lấy đường cầu càng ngày hôm qua cho mình. Ở đây thì chúng ta có 3 bóng 8 và 6 bóng 1.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 về một cái đường cầu đè lưỡi của chúng ta cũng chỉ có một số thôi thứ tư ngày mùng 3 tháng 5 ở dãy 5 này con 8 và con 6 này 6 ở đây của chúng ta là 6 bóng 1 ghép xuống con 8 này cho mình một tám này để chơi cho ngày mùng 4 tháng 5 Ngày mùng 4 tháng 5 của chúng ta đề về 18 thì chúng ta ăn được độc thủ đề 18 anh em nhé.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 thì chúng ta có hai bóng 7 này hai bóng 7 thì chúng ta có độc thủ đề là con 71 anh em nhé độc thủ đề 71 và con 09 anh em có thể là kết hợp với càng và cho mình khá là ổn trong buổi chiều ngày mai về một cái bộ đề của chúng ta bộ đề này của chúng ta này vào giải 6 và giải 5 anh em nhé. Bộ đề 13 này. 131, 181, 636 và 686. Đợi chơi cho ngày mùng 4 tháng 5.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 mọi người cũng có thể là tham khảo cho mình anh em nhé ok cái đường cầu lô của chúng ta ngày hôm nay gãy phải không ạ ngày mai thì cố gắng sẽ lấy lại cho anh em Về phần lô ngày mai thì mình sẽ bắt cho em là con bạch thủ 09 và song thủ lô là 48 và 84 anh em nhé. Ở đây thì chúng ta có 3 bộ đề, bộ đề 12 và bộ đề 04 và bộ đề 02. Thì mọi người để ý cho mình những cái con mà mình gạch cho anh em này ngày mai thì chúng ta cũng có thể là tham khảo để chúng ta vào tiền để chúng ta chơi anh em nhé đó độc chủ đề con 09 kết hợp với lại càng 9 này và kết hợp chạm 2 chạm 7 mọi người ở đây thì mọi người có thể là lọc ra những cái con nào mà nó lâu ra thì mọi người bỏ nó đi nói chung là không thì chúng ta đánh đủ bởi vì là ít số thì cái tỷ lệ nó ra là thấp ngày hôm nay thì mình hơi chủ quan thì lọc con 47 thì nó lại nó nó nó nó, nó ra luôn đấy anh em ạ đấy nên là mọi người làm sao